Vâng, à, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube cũng như là trên fanpage. Chúng tôi à, rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là theo dõi trong à, suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like hoặc là một lượt chia sẻ cũng như là đăng ký vào kênh bán hàng của chúng tôi để luôn luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Kính thưa quý khách hàng, à, việc à, sử dụng một chiếc xe hơi cho mục đích đi, à, đi lại vốn là một cái mơ ước của rất là nhiều người Việt Nam. tuy nhiên thì không phải ai cũng có đủ tài chính để mua cho mình một chiếc xe hoàn toàn mới. do đó mà sở hữu một chiếc xe đã qua sử dụng được xem là một cái giải pháp rất khả thi trong cái thời điểm hiện nay Hôm nay ô tô kênh Anh à, trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái à, mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc à, Toyota Camry 5 chỗ số tự động bản CKD V6 3.0 máy xăng. Chiếc xe này sản xuất năm 2003 số tự động máy xăng V6 3.0 có trang bị hệ thống phun xăng điện tử phanh ABS cân bằng điện tử EBD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 toàn bộ à, dàn đồng dàn sassy sơn vẫn còn rất là đẹp đây đây là cụm à, đèn pha cụm đèn à, pha ở bên phụ đây còn rất là trong vẫn còn rất là đẹp đèn gầm cũng còn tương đối là sáng bám đường rất là tốt xe đăng ký tư nhân chính chủ mua của một khách hàng ở Đồng Nai cụm đèn pha ở bên tài cũng vậy vẫn còn rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay là nứt vỡ cả đèn gầm cũng bám đường rất là tốt còn đây là cụm bánh trước ở bên tài đấy quý vị mầm đúc 8 chấu rất là khỏe khoắn chắc chắn vẫn là mầm zin theo xe toàn bộ hộc dè hệ thống ờ, cua lốp hệ thống giảm sóc vỏ xe còn cũng còn ờ, khá là đẹp khá là chắc chắn chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đấy toàn bộ à, quý vị thấy Toyota V6 các cái đường à, gân chỉ trên thân xe này đây là à, cánh cửa đấy các đường ghép nối vẫn còn rất là khớp khít không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả đây là cánh cửa trước ở bên à, tài đây quý vị đấy toàn bộ à, hệ thống tắp của nó còn à, khá là đẹp đây là dòng à, Toyota Camry số tự động 3.0 V6 toàn bộ keo chỉ của cánh cửa vẫn là zin xe đẹp không lỗi đấy quý vị có thể thấy là các cái ờ, keo chỉ cũng vẫn rất là đẹp hệ thống tắp bi này các cái tấm nhựa này các cái nút ờ, điều khiển ờ, kính cửa này gương điện vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả trơn tru hệ thống bản lề nách cửa vẫn rất là chắc chắn chưa hề có dấu hiệu gì là gì xét cả thắng chân ga Đấy, học để đồ các cái vị trí tiện uh, à, học tiện ích đây vẫn còn uh, cái tấm uh, hẹn đi bảo dưỡng của uh, hãng này để nói là chủ xe chăm sóc xe khá là kỹ thường xuyên đi bảo dưỡng chính hãng bệ lên xuống này chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả hệ thống chốt khóa đấy rất là chắc chắn già ghế vẫn ờ, còn rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là bong tróc cả hệ thống uh, điều chỉnh uh, ghế điện theo uh, 8 hướng lên xuống tiến lùi ngả nghiêng vẫn còn uh, hoạt động rất là tốt đấy quý vị thấy là vẫn còn hoạt động rất là nhẹ nhàng gập lên gập xuống này ngã lưng đấy tất cả vẫn còn hoạt động rất là trơn tru nhẹ nhàng các cái à, đèn tiện ích trên trần xe vô lăng vô lăng à, có tích hợp các cái à, nút điều chỉnh âm thanh xe cũng đấy toàn bộ các cái đường các cái đèn cảnh báo trên xe vẫn hoạt động rất là hiệu quả không hề có cái hiện tượng gì là báo lỗi cả màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim camera lùi rất là dễ dàng hệ thống điều hòa nút uh, cân bằng điện tử này nút uh, uh, điều khiển cái ờ, rèm cửa sau đó vẫn còn hoạt động rất là tốt Đây, hàng ghế thứ hai này. toàn bộ da ghế vẫn còn rất là đẹp rộng rãi 5 người có bệ tì tay tắp bì cửa các cái tấm nhựa trên bảng tablo này túi khí này các cái chi tiết uh, giả vần gỗ cũng rất là đẹp đây các cái nút điều chỉnh âm thanh vẫn còn uh, khá là hiệu quả hệ thống uh, hộp gió màn hình DVD hộp số tự động 4 cấp ra vào số khá là trơn mượt đây cũng là một cái hộp uh, tiện ích để đồ nữa này đấy hộp số tự động 4 cấp ra vào nhẹ nhàng trơn mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả với chiếc xe này ô tô anh cam kết là không hề có đâm đụng hay là ngập nước tất nhiên rồi không ai đem chiếc uh, Toyota Camry đi mà chạy dịch vụ cả còn đây là cánh cửa sau ở bên tài đây đây chắc cũng uh, không cần phải nói quá nhiều mặc dù uh, chiếc xe này uh, được lắp ráp ở trong nước nhưng mà thời điểm đó thì nhập vào uh, nguyên uh, ờ, 3 phần là máy gầm bệ cũng như là dàn đồng dàn chassis đều nhập hết về Việt Nam mới uh, lắp ráp lại mà thôi sản xuất năm 2003 số tự động V6 3.0 rất là mạnh mẽ khỏe Đấy, toàn bộ các cái chi tiết uh, quay cận cảnh uh, cho quý vị thấy vẫn còn rất là đẹp hàng ghế thứ hai vị trí ngồi à, dòng xe tôi Camry thì à, chúng ta biết rồi rất là đẳng cấp nó đã tăng cái kích thước lên cho nên rất là rộng đấy cái bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai đấy có tích hợp các cái khay để ly rất là tiện dụng chúng ta cùng xem ờ, cái bảng lô nó rất là đơn giản dễ dàng các cái nút điều khiển ghế đấy nghiêng ngả rồi điều, điều khiển ờ, cái rèm ở phía sau đấy tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt điều chỉnh cái vị trí ngồi ghế ở hàng ghế thứ hai cũng điều chỉnh bằng điện hoàn toàn bằng điện rất là nhẹ nhàng học để đồ khay để ờ, lấy nước rồi cái ờ, nút để lấy nguồn rồi chúng ta có thể à, sạc điện thoại vân vân khi chúng ta à, gặp xuống lên thì tạo một cái vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái đây cũng là một cái à, hốc gió lạnh đây này cho nên là cái à, hàng ghế thứ hai người ngồi à, hàng ghế thứ hai cũng rất là mát còn đây là bánh à, xe sau ở bên tài đây chắc à, cũng không phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết là cho quý vị thấy rõ toàn bộ hộc dè hệ thống phu lốp vỏ xe giảm sóc còn à, khá là đẹp khá là chắc chắn cụm đèn à, hậu này V6 nổi bật với cái nền màu đỏ vẫn là zin theo xe đấy rất là đẹp camera lùi cho chúng ta lùi xe một cách an toàn Toyota à, Camry V6 3.0 sản xuất năm 2003 rất là đẹp khá là đẹp đấy cụm bánh xe sau ở bên phụ cũng thế mâm đúc 5 chấu à, 8 chấu hệ thống hộp dè giảm sóc cua lốp tất cả vẫn còn rất là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát cả các cái đường gân chỉ các cái đường khớp nối rất là khớp khít cánh cửa trước ở bên phụ toàn bộ keo chỉ vẫn là zin chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là mục mọt cả Đấy, toàn bộ cái uh, à, bằng tắp bì tắp lô các cái tấm nhựa tấm nỉ rất là đẹp khoang nội thất rất là rộng rãi xe đi 5 chỗ nhưng mà ngồi rất là thoải mái đây là dòng uh, cao cấp hiện đại mà dòng sedan hạng D cho nên là vị trí ngồi nó rất là thoải mái nách cửa này bản lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt cả đây một cái hộp thế tĩnh để đồ nữa này các cái tấm nỉ vẫn là zin theo xe đấy vẫn còn zin theo xe bên trong của hộp để đồ ạ chốt khóa bật lên xuống quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ ô tô kinh anh luôn cam kết về chất lượng các loại xe mà ô tô kinh anh bán ra toàn bộ keo chỉ gioăng cao su vẫn còn rất là đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào cả đây quay cận cảnh cái phần bên dưới này ngay cả cái phần bên dưới thường xuyên tiếp xúc với nước rất là chắc chắn khung cửa cũng vậy không hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả cánh cửa sau ở bên à, phụ đây khá là đẹp hệ thống à, chốt khóa trẻ em vẫn còn hoạt động rất là tốt Đấy, quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ chưa hề có dấu hiệu gì là mục mọt cả chúng ta cùng xem phần uh, cùng bánh trước ở bên phụ này mâm đúc 8 chấu cực kỳ là chắc chắn vẫn là mâm zin theo xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả cọ kẹt cả toàn dàn đồng dàn chassis khá là chắc chắn sơn cũng còn khá là đẹp một chiếc xe trông rất là khỏe bây giờ chúng ta cùng xem ờ, phần máy của nó nhá đây máy xe đây tôi ra Camry sử dụng động cơ xăng 3.0 V6 cực kỳ là khỏe rất là mạnh máy nổ rất là êm nhỏ ờ, đông bắt bèo này nắp cabo này toàn bộ keo chỉ của nắp cabo quay cận cảnh và chi tiết ra à, cho quý vị thấy dàn đồng dàn sát xi khá là chắc chắn đấy các cái tem nhãn rất là rõ ràng Toyota này dập nổi ở trên nắp cabo vẫn còn này đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay cong vênh hay là gì xét cả hệ thống à, phanh ABS bốn bánh đấy vẫn còn hoạt động rất là tốt rất là an toàn cho chúng ta khi chúng ta di chuyển trên à, đường hệ thống uh, máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ thanh rằng đầu xe này đây cũng một cái uh, tem nhãn về hệ thống uh, lạnh sử dụng ga 134 máy không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy phần máy thế thì uh, chỉ với giá là 278 triệu đồng quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản Toyota Camry 5 chỗ số tự động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 thúng uh, keo chỉ dàn đồng dàn chassis rất là sáng đây là các chi tiết ở bên trong này bên trong cốp này rất là rộng để được rất rất là nhiều đồ bánh dự phòng bánh sơ cua cũng là mâm đúc luôn không phải là mâm sắt như giống như là những dòng xe khác đấy dàn chassis dàn đồng ở bên trong xe, cốp xe đấy sườn chống xét không hề có dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả tất cả vẫn còn rất là sáng học đề đồ này con đội trang bị à, khi chúng ta thay thế cái bánh dự phòng có đầy đủ đấy tất cả các đèn tiện ích à, trong cốp xe hệ thống loa vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả Và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này ở trên cung đường thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Đây chúng tôi đang uh, trải nghiệm chiếc uh, Toyota Camry ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cho quý vị thấy uh, chiếc xe vận hành rất là êm ái, nhẹ nhàng vô lăng à, có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cực kỳ là nhẹ nhàng khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe bởi vì dàn đồng chassis dàn chassis của chiếc xe này khá là dày hộp số tự động 4 cấp ra vào số à, rất là nhẹ nhàng trơn mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe chạy rất là bốc rất là mạnh V6 3.0 cực kỳ là mạnh mẽ xe cũng trang bị một cái màn hình DVD có đầy đủ các tính năng như là nghe nhạc xem phim à, giúp cho chúng ta à, có những à, phút giây thư giãn khi di chuyển trên à, xe hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu mát nhanh cực kỳ cho khoang nội thất ngồi rất là mát trần xe là trần nỉ còn khá là đẹp các cái à, tấm nhựa trong à, khoang nội thất cũng à, chưa hề có cái dấu hiệu gì là rách nát hay là nứt vỡ cả tất cả các chi tiết ở trong khoang nội thất quay cận cảnh và cho ờ, và chi tiết ờ, cho quý vị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ hay là rách nát hay là bong chóc cả còn khá là đẹp Đấy, học ờ, lạnh ở phía sau đây giúp cho cái khoang nội thất làm lạnh rất là nhanh những người ngồi ở phía sau cũng là rất là mát thống âm thanh của chiếc xe khá là hay với cái ờ, âm trầm rất là hay hệ thống cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt chúng tôi đang ngồi ở trong xe quay đó khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe với dòng xe này thì ờ, phụ tùng rất là ờ, dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam tất nhiên rồi Toyota Camry V6 3.0 chỉ với giá là 278 triệu đồng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 Toyota Camry sản xuất hai năm 2003 số tự động máy xăng trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những à, video tiếp theo